nè thì anh em giống như anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể vào được cái những cái mã kèo gốc đó anh em có thể đánh trên dưới tài xỉu thì tối qua anh em thua rất nhiều nếu mà anh em nào tối qua nằm Chelsea và nằm thêm thằng Napoli thì anh em cũng đã thua rất là nhiều trong trận đó nha còn mình cho tất cả anh em ti mình cho anh em nằm Chelsea nè nằm Napoli nè nhưng mà mình cho anh em kèm lại bốn cái mã kèo gốc anh em thua hai cái mã kèo trận nhưng mà anh em húp lại bốn mã kèo gốc anh em vẫn lãi ra hai mã kèo thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký cái trang để anh em có thể chơi vẫn chơi những mã kèo chính được nhưng mà anh em lót thêm những mã kèo phụ thì cái tỷ lệ anh em đâu có thua anh em cho dù anh em thua hai mã kèo chính nhưng mà anh em húp bốn mã kèo phụ thì anh em vẫn lãi được hai mã kèo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 mỗi ngày anh em lãi một ít thôi cái này là mình đầu tư chứ không phải là mình chơi cờ bạc mình ghiền nha anh em cái này là giống như mình đầu tư kiếm lãi thôi mỗi ngày anh em lãi một chút đỉnh thì mỗi một tháng anh em đầu tư ra anh em kiếm lãi mấy chục củ là cái chuyện rất là dễ cho tất cả anh em luôn bởi giờ mình mới khuyên anh em nên đầu tư một cách hiệu quả nhất thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng um, Roma và thằng Feyenoord nha anh em diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 4 thì lượt đi trên sân nhà của Feyenoord thì Feyenoord đã ăn thằng Roma với cái tỷ số là 1-0 thì đây là lượt về trên sân nhà của AS Roma thì AS Roma sẽ có một cái chiều hướng khác thì anh em thấy bên đây là đội hình của bên phía AS Roma và thằng Feyenoord thì bên phía AS Roma chơi với sơ đồ là 3-4-2-1 bên phía Feyenoord chơi với sơ đồ là 4-3-3 thì trong cái trận lượt về này Roma được một cái lợi thế để có thể lội ngược dòng là chơi trên sân nhà của mình để có một cái tâm lý ổn định để có thể lội ngược dòng trong cái trận này thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy Roma vừa đấu trên sân nhà của mình với thằng Udinese vừa ăn với cái tỷ số là 3-0 để có thể có một cái hưng phấn nhất định để có thể tiếp thằng à, Feyenoord trên sân nhà của mình. Còn trong khi đó, thằng Feyenoord cũng vừa đấu trên cái đấu trường của bên phía Feyenoord cũng vừa thắng với cái tỷ số là 3-0. Nói chung hai cái trận mình nhận định cho tất cả anh em trận trước MU cũng thắng 2-0 và thằng Sevilla cũng thắng 2-0 mà Feyenoord ờ, cũng thắng 3-0 còn Roma cũng thắng 3-0 thì giống như mà nó canh dò nhau vậy anh em thằng nào thắng bao nhiêu thì nó thắng bấy nhiêu nó giống như là nó khẳng định cái vị thế của nó thì anh em thấy thành tích bên phía Roma trong 10 trận gần nhất chơi chơi trên đấu trường Serie A thì Roma cũng toàn thắng hết 5 trận và thua 3 trận và để hòa 2 trận. Còn trong khi đó, bên phía Feyenoord thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Feyenoord chỉ thua một trận trước Ajax. Feyenoord là của Hà Lan nha anh em, để thua một trận trước Ajax với tỷ số 2-1 thì Ajax là cái thằng mạnh nhất ở um, giải đấu của Hà Lan rồi. Thì um, nói chung Feyenoord um, thì nó cũng có phong độ rất là tốt trong cái um, mùa giải hiện tại nha anh em còn bên phía uh, Roma Roma thì cũng đang có cái phong độ cũng cực kỳ tốt nhưng mà trận này Roma được lợi thế chơi trên sân nhà nữa thì sẽ có khác nha nè còn trong cái lịch sử đối đầu của hai này trong bốn trận gần nhất thì anh em thấy thằng Roma đang hết hai trận thằng Feyenoord phần Feyenoord vừa ăn đúng một trận rồi trên lượt đi của um, tứ kết cúp C2 nha nè. Còn trước đó thì hai này hòa. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo um, Feyenoord cũng rất là ok nha nè. Thì mình sẽ tiến vào cái uh, uh, đầu tư vào mã kèo đội chủ nhà chứ nè Roma cũng rất là ok thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu gần nhất của hai này cho tất cả anh em xem thì trong cái trận đó hiệp một là không điều và vào phút thứ 53 thì mới có bàn thắng 1-0 dành cho thằng Feyenoord thì anh em thấy phần cái thằng um, Roma chặn rồi đáng lý là Roma là cái thằng ghi bàn đầu tiên nhưng mà do một cái sự đen của thằng Roma là à, sút penalty mà sút không vào anh em có quả penalty phút thứ 43 nhưng mà sút không vào nếu mà anh em nào đã xem trong cái trận đấu rồi thì anh em cũng biết trận đó mình cho tất cả anh em nằm Roma được chắc à, Roma được chấp 0,25 nhưng mà thằng Roma nó có cái cơ hội để ghi bàn đầu tiên nhưng mà để đánh mất cái cơ hội là thằng Feyenoord nó thắng ngược lại nhưng mà trận này lợi thế cho thằng Roma là được chơi trên sân nhà thì trong trận đó góc trong trận đó thì anh em thấy mình cho tất cả anh em nằm tại góc hiệp 1 và tại góc quân trận thì trong trận đó 10 quả góc nè thì anh em đã húp được cái mã tài góc trong trận đó thì giống như mình đã nói ở đầu video cái quan trọng á, ở vô những cái trận giống như tứ kết này nè hoặc là những trận cuối mùa giải này chủ yếu quan trọng là anh em chơi được những mã kèo góc anh em mới dễ ăn còn anh em chơi trên dưới tài xỉu vô tới cái mùa kỳ gần cuối mùa giải này nó toàn là nó dìu dắt nhau lên nhà cái đưa ra với cái mã kèo nó bịp anh em anh em khó có thể mà có cái mã kèo ăn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì ờ, thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em là hàng đội chủ nhà là thằng Roma đang chấp với cái mã kèo là 0.5 nhưng trong khi đó thằng ờ, Feyenoord chơi trên sân nhà chỉ chấp thằng AS Roma 0.25 nhưng mà AS Roma về sân nhà của mình đã chấp thằng Feyenoord lên tới cái mã kèo là 0.5 thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái thằng AS Roma trong cái trận này. Cái trận này là mình nghiêng về mình đánh giá hai thằng này nó sẽ vào tới hiệp phụ và lăn lưu luôn. Nếu mà cái thằng này AS Roma có thể gỡ là cái bàn thắng 1-0 thì hai thằng này nó sẽ vào hiệp phụ và lẫn lưu. Nếu mà AS Roma nó có cái thành tích tốt hơn, nó sẽ thắng 2-0 thì AS Roma sẽ loại ngược dòng thành công trong cái trận đấu này. Nhưng mà mình sẽ nghiêng về cái tỷ số là 1-0 cao hơn. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là à, thằng Roma chấp 0.5 nè và tài xỉu thì chờ tới có cái đội hình ra sân thì mình sẽ cập nhật lên trên nhóm cho tất cả anh em trong cái mã tài xỉu sau thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn đây thì mình có chốt trên màn hình cho tất cả anh em là năm cái mã kèo để anh em có thể đầu tư thì đó anh em thấy anh em phải đầu tư là anh em chia đều ra anh em mới đầu tư là cái tỷ lệ anh em thắng mới cao nha thì đây mình cho tất cả anh em nằm AS Roma nè nguyên một trận chấp 0.5 thì anh em vào mạnh tay từ đầu trận chấp 0.5 cho mình Tài xỉu 2,25 thì anh em vào tài nhưng mà mình đã nói với anh em rồi, chờ có đội hình chính thức ra sân, mình sẽ cập nhật cái kèo này chính xác cho tất cả anh em trong nhóm để anh em có thể có thể đầu tư vào cái mã tài. Nhưng mà mình phải chờ có đội hình nha anh em. Còn đây là mình chỉ nhận định trước cái trận đấu cho anh em nên nó chưa có một cái đội hình hoặc là cái mã kèo nào chính xác nên mình chưa có cho kèo tài xỉu cho tất cả anh em được. Góc thì anh em vẫn cứ vào cái mã tài góc 9.5 cái trận này mình sẽ nghiêng về 73 góc hoặc là 64 góc dành cho AS Roma thì anh em có thể vào cái mã tài góc 9.5 được nè hiệp 1 thì anh em cứ gọt tài vào ga xăng trong vòng từ 10 đến 15 phút thì nếu mà chưa có bàn thắng á, thì anh em cứ vào tài 0775 hoặc là anh em chờ có vô là giống như đánh rung á chờ tài xỉu tụt xuống 0.5 thì anh em sẽ vào cái mã hiệp 1 thì tỷ lệ anh em húp rất là cao nha còn nếu mà tầm 10 đến 15 phút mà nó có bàn thắng rồi thì anh em nằm trên hoặc là anh em nằm đại cả trận thì anh em cũng tỷ lệ anh em đã húp rồi anh em không phải sợ còn góc góc hiệp 1 thì anh em vẫn nằm tài góc 4.5 cho mình chủ yếu mạnh tay là anh em mạnh tay những cái mã kèo góc này nè còn những cái mã kèo trận giống như mã kèo chính á, thì anh em chỉ cần vào vừa tay thôi thì cái tỷ lệ anh em chia đều kèo ra anh em húp kèo nó sẽ cao hơn và anh em lãi nó sẽ cao hơn thì giống như bữa giờ mình cho tất cả anh em những cái mã kèo trong video á, thì anh em thấy tuy mình cho tất cả anh em một trận đấu 2, 3 đến 4 mã kèo nhưng mà anh em phải chia đều ra thì trong cái trận đó anh em vẫn lãi kèo chứ anh em không lỗ nha thì bởi vậy mình mới khuyên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi những hiệu quả được những cái mã kèo này giống như anh em bốn mã kèo nhưng mà anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu anh em không đánh được những cái mã kèo gốc nhưng mà trên dưới tài xỉu anh em lại đánh thua nhưng mà hai cái mã kèo gốc ba cái mã kèo gốc á, thì anh em lại đánh ra đó nhưng mà anh em đánh ngoài anh em đánh không được mã kèo gốc thì anh em lại thua trận anh, anh em anh em trắng tay luôn chưa còn anh em quấn trong trang thì anh em thua mã kèo trên nhưng mà anh em ăn hai mã kèo góc đó anh em vẫn lãi còn anh em đánh ngoài anh em thua mã kèo trên không quấn được hai mã kèo góc rồi anh em trắng trai chưa thì bây giờ mình mới phiên tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được một cách nó hiệu quả nhất anh em đầu tư anh em kiếm lợi nhuận thì anh em phải đánh được nhiều mã kèo để anh em có thể rải vốn ra anh em chia đều ra anh em đánh thì tỷ lệ anh em thắng lãi nó mới cao thì bây giờ anh em nào mà